Chào mừng ờ, quý vị và các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh Hôm nay chúng tôi xin ờ, gửi đến quý vị và các bạn Máy xịt rửa xe gia đình áp lực cao uh, Lucky Z QB1500B Máy thì sử dụng motor từ 100% dây đồng Đây mã máy QL1500B áp lực 135 bát và 10 lít nước trên một, một phút Sau đây ờ, tôi sẽ mở máy ờ, cho quý vị và các bạn cùng xem Đây là thông số à, ờ, 90 đến 135 bát. Đây sử dụng điện là 220V Công suất motor là 1.500 w Đây tôi sẽ mở máy cho quý, quý vị và các bạn cùng xem Thì Đi theo máy gồm có dây phun áp lực dài 8 mét đây dây phun áp lực à, lõi thép Đấy, và súng súng súng máy súng ờ, có thể điều chỉnh được phun ờ, của nó lực phun của nó đây có thể phun xương hoặc là tia phun của nó từ 0 độ từ từ đến 180 độ 90 145 còn đây là máy công tắc đóng mở có đồng hồ đo áp lực ở đây máy à, cân nặng à, rất là nặng sử dụng bằng motor dây đồng cái này à? Cái đây còn đây là vòi hút của máy dây điện dài 1,5m đây là đầu vào của máy và đầu ra của máy sẽ là ở đây thì ờ, quý vị và các bạn có nhu cầu mua máy rửa xe gia đình máy phun xịt áp lực cao mini thì ờ, vui lòng ờ, liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội Cảm ơn ờ, quý vị và các bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh của Điện Máy Cường Linh để theo dõi các video mới nhất của chúng tôi Cảm ơn quý vị và các bạn